てにあなたの知らないMichi cũng sang Việt Nam chơi còn lâu không? Con đang thuyết phục con trai bác để nghiên cứu âm nhạc của anh ấy Tính cách của em, người Việt Nam gọi là bướng bỉnh <laughs> <laughs> Vậy, bây giờ chúng ta Việt ướt ni tặng thanh thủy Hãy là những cơn mưa rào ở Huế Là đóa hưởng dương của thanh xuân Hay là những lần anh gặp Mai ở Đà Lạt Mai. Anh Sơn, chị Công Sơn và Khánh Ly Mọi người đều tò mò Giữa anh và Khánh Ly có chút tình yêu lắm anh nào không? Anh Sơn vừa mới yêu tình yêu của anh Cho tay em dài Nghệ sĩ cũng cần phải có lập trường chính trị Người nghệ sĩ không nên đứng về phe nào Hòa bình ấm no độc lập Có nhiều làm thơ ở quanh anh Sao anh chưa bao giờ cưới vợ? Em phụ tôi một thời bé dài để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vơ víu cho tâm hồn đã qua rất nhiều ngày tuyệt vọng tới cùng cực tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau Vào khoảng khắc quyết định ấy Trái tim anh đã chẳng ai Nợ lại lần này Trong cõi đời